Hello, xin chào à, các anh chị, các nhà đầu tư nha Em đang đứng tại một cái lô đất trong xã đình Thành à, Nay bây giờ em sẽ quay cái lô đất này nó kỹ hơn để cho anh chị cũng như các nhà đầu tư mình xem nó rõ hơn về cái thông tin đất Để mình không có thời gian à, ở dưới xa lên đây á Thì à, mình xem kỹ hơn ha Thì à, em sẽ quay lại ha Dạ như anh chị thấy đây thì à, cái mặt đường của lô đất mình là đường bê tông ha đường nhựa bê tông 4 mét từ cái à, cái cột bên đây ngay cái tay em đây đó từ ngay cái cột này ha chúng ta đi qua tới cái cột bên đây là nó 15 mét rưỡi đây tới đây nè ha tới cái cột này là 15 mét rưỡi và à, dài xuống đây ở này à, cứ sáu mấy mét có thổ cư không anh à, dài 6 khoảng 65 mét không có thổ cư ha thì hiện trạng đất mình ở đây mình thấy nè tuốt lên xa đây đều là bằng phẳng đó cọc cấm đều hai bên luôn ở đây cọc nè đó, cọc cân giới rất là rõ ràng đầy đủ thì bên kia thì à, đường nhựa đường nhựa và như mình thấy ở đây thì à, nhà dân xung quanh đây rồi điện cũng vô tới nơi luôn đó đó, anh chị thấy rất là rõ ha em à, sẽ đi cuối đất chút xíu để quay cho nó rõ hơn cái hiện trạng đất cho anh chị coi về cái ranh giới đất ha đó. thì à, anh chị hãy à, quan tâm lô đất này thì hãy để lại số điện thoại cũng như là ừ, ib kết bạn Zalo với em ha em sẽ gửi à, cái sổ đất ở đây đất này là có sổ cầm tay rồi nha anh chị có sổ hồng riêng luôn mình có thể công chứng trong ngày luôn đây là cái cọc ha ở đây mình cắm cọc rất là kỹ từ trên dưới luôn đây vậy à, cuối à, mí lô này từ trên đường mình nhìn xuống cái mí lô này á là mình có thể thấy được cái lô đất luôn đây đây từ cái cọc đỏ này ha cọc đỏ này là là cuối đất rồi ờ hên quá may mắn là ở sau đất này là trên đất mình còn bằng phẳng ở sau lưng này thì lại là quá sâu nếu tính ra cái lô đất ở sau lưng này nó sâu tới uh, chắc cũng hai mét rưỡi ha hai mét rưỡi ba mét á như vậy là cái lô đất của mình là nằm trên uh, mặt đường luôn bằng phẳng luôn nha anh chị đây cuối bên đây luôn tới cột bên đây thì à, chủ đây rất là thân thiện và rất là thiện chí để bán cho nên là anh chị mua cái lô đất này mình để làm của cất nhà ở hoặc là mình đầu tư ha đó em à, sẽ đi lên lại một lần nữa để cho anh chị coi được rõ cái hiện trạng đất này hơn thì à, em làm môi giới thì à, em à, không có giống người ta em sẽ đi quay những cái clip cận cảnh về cái lô đất nắm rõ những cái thông tin về sổ sách và hiện trạng đất lòi lõm như thế nào em quay để em báo cho các anh chị cũng như các nhà đầu tư biết ha cọc đai cọc để mình nắm rõ hơn khi mà mình ở xa thành phố Bình Dương rồi mình không lên được á thì mình à, có thể xem kỹ cái video clip này của em và hãy à, đăng ký kênh youtube của em ha để theo dõi những cái lô à, đất tiếp theo và anh chị hãy kết bạn zalo cũng như là để lại số điện thoại bên dưới giùm em nha đây đây là mình đụng mặt đường nhựa bê tông nha dân sinh ở đây dân ở đây là full rồi điện vô tới nơi rồi ha à, có nước sạch luôn nhà dân đây rồi có gì anh chị à, cần thiết thì hãy liên hệ lại giùm em cái lô đất này nha Đây là hiện tại em đang đứng lô đất thì bây giờ em sẽ chạy ngược ra cái à, đường DT7 744 à, cho anh chị xem thì con đường này nó nó thông ha dân cư ở đây thì uh, như anh chị thấy ở đây thì nó là cũng là đường thông nè ở bên đây thì ở ờ, đây thì bên đó anh chị thấy nó có nhà yến luôn không tức là lô đất này mình rất là thích hợp để mình um, cất nhà để ở rồi mình uh, cất xây nhà yến á anh chị và cái lô đất của mình thì nó không có bị dướng vô ngay cái đường điện giống như là cái lô đất ở trong hàng rào này ha à, em tư vấn đất thì em cứ ờ, nói thật về cái hiện trạng đất nó ờ, tròn méo như thế nào nó có mồ mã hay là nó ờ, đường nó không thông hay là đường nó cục hay là như thế nào để cho anh chị theo dõi em được có một cái nhìn tốt về cái lô đất đây là cái khu này thì anh chị đã thấy là dân à dân này đủ hang bây giờ em sẽ chạy ra từ từ từ từ à, đó anh chị thấy ở đây dân này đủ luôn thì ở đây như anh chị thấy là à, điện với cấp quan nó vô tới đây luôn rồi nè đó không nhà mình tới đây rồi đây đây đó mình ra tới ngay đầu cục điện này là đã tới cái đường à, dt bảy bốn bốn rồi nè anh chị à, kênh youtube của em sẽ đi quay những cái lô đất à, và cho anh chị biết thực tế những hiện trạng đất nó đòn méo hoặc à, nó hô hủng như thế nào đây là đường dt bảy bốn kế bên đây là cây xăng và kế bên đây nó cách à, ở đây khoảng 300 à, m là à, cách cách ở dưới đây khoảng 300 m là trường học, hang trường học. Và đây ra cái trung tâm hành chính huyện Ngọc Tiến là khoảng một cây số. Ngay ngay trung tâm hành chính huyện á là một cây số nha. Rồi, như vậy thì em đã cho anh chị thấy được cái lô đất này nó rất là tiềm năng. Thứ nhất là mình có thể ở rất nhà ở làm của hoặc là mình có thể ờ, cất xây nhà yến với diện tích rộng như vậy mà đất mình thì bằng phẳng ha rất là thích hợp vô cùng luôn rồi anh chị quan tâm lô đất này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới ha em sẽ gửi sổ cũng như là gửi giá cho anh chị xem hình ảnh đất và sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị biết về lô đất này và anh chị hãy ờ, đăng ký kênh ờ, youtube của em theo dõi trang facebook của em ha em sẽ quay những cái lô đất cũng như là cho anh chị những cái thông tin hữu ích trên những lô đất ngọt những lô đất chưa qua đầu tư những lô đất uh, chính chủ và những lô đất mà giá F0 tức là chưa qua đầu tư luôn đó à, à, em sẽ từ đây vì sao em sẽ làm những cái video clip à, bây giờ kênh Nubi và cũng như trang Facebook của em em sẽ cho anh chị thấy rõ tất cả những hiện trạng đất nó như thế nào về một cái lô đất thật sự để không phải mất công mình ở dưới thành phố Bình Dương lên đây mà mình nhìn không có rõ rồi mình mất công lên đây mình xem lô đất không ưng ý ha rồi xin chào anh chị nha